Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của cơ khí Tận Thần. Thì hôm nay à, bàn giao cái dòng máy à, tuốt lúa mini chạy dầu, à, chạy xăng cũng như là chạy dầu có hai loại động cơ. Thì à, bác có lấy cái động cơ chạy xăng à, G200 6,5 ngựa à, lắp vào cái máy tuốt lúa CL68. À, sau đây bàn kỹ thuật sẽ à, tiến hành nổ máy. Công tắc à, trước hết thì mình phải kiểm tra công tắc đã bật on hay chưa. Đấy và khi máy mới thì mình giật nổ thử cho xăng nó chạy xuống cái đã sau mới tiến hành à, à, nổ máy. đấy kiểm tra le gió nếu như khó nổ thì mình có thể mở le gió ra xong rồi uh, tiến hành nổ máy xong đóng le gió lại chúng tôi và ra máy tút lúa mini ờ, Bình Thành chơi L68 để xong cho khách ở Phù Linh Phú Thọ ra đây giờ ra nhẹ thôi Máy tốt thần thần CL68 thì là rơm rạ cũng như là hạt thóc lép các thứ thì nó sẽ được thổi ra mặt đường. Đấy, rơm rạ và đặc điểm ưu việt của nó là không bị lấn thóc vào chỗ ra rơm. Đấy và hạt thóc lép này sẽ được thổi ra ngoài phía ngoài máy. Rất tiện lợi cũng như là hầu như bà con ờ, sau khi đã sử dụng thì về thì lúa thóc của mình nó sẽ sạch đến 99%. rơm rạ phụt rất xa nhé nên bà con không phải lo rơm rạ phụt xa trời nữa rồi Đã trời trời mưa Còn sao nữa, cắt rồi À đây mưa người ta à? của mini Thịnh Thành CL68 vui lòng liên hệ của hotline bên dưới nhá. Đấy, đấy cái lỗ câu xe thịt này. Đấy, máy xuất lúa thì ờ, nó phải có chữ CL Thịnh Thành như này bà con nhá, thì nó mới hàng đảm bảo chữ lượng các bà con được. Máy này ờ, chạy động cơ xăng. làm rất là nhanh. Vâng, sạch lắm vâng, bác ạ không có lép không có bụi đâu Đấy, chỉ có những cái ờ, hạt này thì mình cái này ờ, do nó rơi ra thôi rơi ra thôi còn lại thì và trong rơm thì nó cũng không có tóc gì theo rơm và vâng, tóc nó cũng không dính theo rơm á tóc ngoài rơm không có